Amen. hay quá hay quá Thank you. 造谣。 Marco, l'ultimo è comandante. There but I go

็บถือหายดิ quay dở Đang quay video dở Tốt <laughs> Dani, Dani. よかった。 Rồi, đánh này. <laughs> quả trước thì ra sân quả này thì không cứu được quả này trong sân một trăm trăm chị đấy vẫn chạy tốt podemos em cũng cứu anh anh gọi thế mà em cũng cứu anh một một như này đấy bốn luôn cái điểm không được rồi không được rồi khó quá Tao hoang đi diam. Hmm. <laughs> Gue teori yang diam. <laughs>